Xin chào tất cả các anh chị em tổng đại lý, các anh chị em đại lý trên khắp mọi miền tổ quốc. Ngày hôm nay là Trung Bắc Việt Nam vô cùng vui mừng và hạnh phúc ờ, khi có mặt tại ờ, thành phố Hoa Phượng Đỏ để tổ chức chương trình live show ca nhạc mang tựa đề Mùa xuân đó có em. Chương trình live show đợt này thì là Trung Bắc Việt Nam muốn mang một thông điệp tới tất cả ờ, các anh chị em trên khắp mọi miền tổ quốc, đặc biệt là các anh chị em Na Trung Bắc tại thành phố Hoa Phượng Đỏ một cái thông tin một cái chia sẻ và một cái uh, niềm vui niềm hạnh phúc khi đã có mặt tại đây và để tổ chức trong một cái chuỗi chương trình hoạt động trên khách hàng của mình và không biết nói gì hơn thay mặt cho na Nachumac Việt Nam thay mặt cho tất cả anh chị em lãnh đạo trên khắp mọi miền tổ quốc xin chúc tất cả các anh chị em tổng đại lý các anh chị em đại lý luôn luôn sức khỏe dồi dào hạnh phúc và thành công cùng na Nachumac Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại